Duy Nguyễn, CEO BBT, nổi tiếng bậc nhất trong cộng đồng streamer, đã quá quen trên các kênh truyền thông với khả năng chém gió thường thừa, blog nhiều màu sắc với đa dạng nội dung hữu ích. Với một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, Chim Chúa đã có dịp thể hiện khả năng hùng biện, review sản phẩm trước tập thể bạn bè quốc tế, cụ thể là giám đốc RP Nutrition cũng phải gật gù thán phục. Xin chào các em, hôm nay là anh đang đến ở công ty ASV. Đó, đây là một người bạn rất tốt tên là Alex RSP Vietnam, nice to meet you. Uh, we're gonna have a great year. Try our products out. Những cái những cái chuyện làm ăn, những cái chuyện sản phẩm này nọ, hợp đồng này không bàn đó. Anh hôm nay rất là vui được tập luyện với team của RSP đúng không? Ừ. Thấy không? Nó làm việc này nó rất là khổ cả ngày nhưng mà cuối giờ vẫn ra gọt cao vẫn ra tập luyện đó là gì gym phục vụ cuộc sống và trong năm 2020 này hứa hẹn sẽ có rất là nhiều sản phẩm của Asti với những chiếc chính sách cũng là kích thích người tiêu dùng và đặc biệt là hỗ trợ cho fan hâm mộ của Duy Nguyễn cũng như là của THOL à, từ từ từ từ bao năm qua nha sản phẩm sẽ gọi là offer cho các bạn mà nói chung á là ngày mai ngày mai còn ăn nhậu nữa còn ăn nhậu nữa nha thiếu anh một một chầu kinh ráp nha mấy em ở qua đây á, là anh nói là ăn chùa anh thích nhất là hải sản hải sản của mỹ và hải sản Florida và hôm nay là trên đây là Disney <laughs> chào mấy em hôm nay anh có một buổi trải nghiệm tại phòng tập ờ, của Raspi đó trên tay anh là được đồ cho mấy em được ờ, tặng một cái sản phẩm mà nó cũng nó giống như Lean Body gì đó sau tập thì uống nha nó cũng rất là ngon nói chung anh qua đất Mỹ này nè thì ăn chùa ngủ chùa tập chùa không à mấy em thông cảm nha có ờ, ờ, sale sale sale đứng sau lưng hơi ờ, cứng nói chuyện tự nhiên cái đất nhà mình cái là nãy giờ banh nóc rồi đó ngon lắm em mốt anh bán vậy nhá mua nha mấy em ủng hộ hàng này là uống sao tập uống sao tập nó giống như lean body vậy đó nha bye bye À, xin chào các bạn đến với phòng hội nghị của công ty RFB wow. ASB À, ngày hôm nay là Duy à, đại não LFP à, từ à, kho tới các văn phòng làm việc các ban ngành toàn thể các cán bộ lão thành rất là nhiều đơn vị trong đó có những cô gái rất là xinh đẹp nha các bạn cô gái rất xinh đẹp và điểm chung á ở cái ASB này á mà anh cảm nhận được á đó là một công ty năng động trẻ tuổi nhiệt tình đầy khát khao đầy hoài bão để chinh phục chinh phục cái gì thị trường thực phẩm bổ sung đó sau làm việc ai cũng tập gym với em nó giống ai nó giống anh nè nó giống anh anh mà sao về tập luyện tập gym anh không có mang đồ đó được tặng cái quần đó được tặng cái áo không? Ờ, bây giờ thành tim Aspi luôn rồi và cái đây là những cái sản phẩm những cái label mới những cái label mới của của sản phẩm này là đây là những cái label cũ đó nó sẽ trong năm BBT sẽ chuyển đổi label và cũng nhập thêm nhiều sản phẩm của RSP nữa để chi để chi mấy em để chi để nâng cao nâng cao gì nâng cao cán cân thương mại việt mỹ trong sản phẩm nâng vòng cao mới anh nói rất là nhiều lần rồi phải không đây là một cái sản phẩm true fish nha true fish là mèo mới cái này á đã uống rồi rất là ngon nó sẽ thay thế cho lean body đó mà nó có được cái gì nó vừa được protein cực kỳ chất lượng con bò này như bò cô bê vậy đó em bò cô bê ok đúng không con bò này mà rất là xịn mà anh sẽ nói trong vlog sau còn ở đây là nhà người ta nhà người ta mình phải giữ trẻ nha coi nhà người ta chứ ông chủ như ba đây đây đây rồi cái này không hũ bự hũ bự đây hũ hũ hũ này là tiết kiệm nha mấy em you guys think of the truth đó nó chưa tập la chưa chưa chưa đây chu gen chu gen thần thánh dành cho sinh viên đó mấy em nào mới mới á uống cái này vô rồi đóng tiền tập gym với BBT là bảo đảm đẹp lắm một ngày nào đó anh vẫn qua Mỹ chơi với đợt B nha anh sẽ nói với tụi em anh sẽ nói với đợt B rằng à đây là khách hàng thân thiết của BBT nè những người này đã tin dùng sản phẩm của đợt B đó để làm cho sản phẩm của đợt B nâng nâng nâng nâng nâng, nâng cao nâng cao thêm cái sale ở Việt Nam em biết không thằng Dubai nhất là cứ về nói cho nghe anh thằng Dubai nè không có bay mà tự nhiên giờ Dubai tự ái luôn á trời quá trời luôn quá trời luôn và sau đây đây là sản phẩm collagen collagen có bán hay không thì không biết nhưng mà uống collagen vô đó rồi tóc này không tóc này da mặt này nó da là đẹp như ngọc trinh vậy đó em không có rẻ đâu nha nhưng mà anh sẽ offer cho tụi em bán rẻ cho tụi em để tụi em xài cái tập gym mà nổi mụn là thuộc nha giá hàng như đây thôi nha mấy em còn gì nữa không ta còn nhiều lắm em à, biết Amidolin Oh yeah Đấy <laughs> Amidolin Ông nhắc nhắc bài nhắc thấy ghê chưa Bà cháu trọng bích của ông nhắc đó Dữ lắm Dữ lắm trẻ tuổi mà lanh lắm em Anh tưởng lên như Nguyễn Lanh rồi Mấy bạn ở đây còn lanh hơn anh nữa Đây Amidolin sẽ có rất là nhiều mùi Amidolin nha Là sản phẩm gọi là bán chạy nhất trên thế giới wow. nó là cái gì nữa nó là reward cao dành cho phụ nữ top một hành tinh luôn yes. cười trời nấu sắp nó chứng. bởi vì anh thích thằng này đó anh đi qua tao mỹ anh cũng cầm thằng này mà thằng này á nó là nhãn mới em nhãn mới nhưng mà nhãn mới thì về việt nam phải cho đi học đó cho đi học thì trong thời gian mà thằng này đi học á, thì sẽ bán sản phẩm cũ à sản phẩm cũ nè cái này á là biết sao tại vì anh làm ăn lớn lắm em thì á, bây giờ là đối tác là B là sản xuất riêng sản xuất riêng luôn cái loại này cho BBT đúng không duy trì ở thị trường Việt Nam rồi sau đó cập nhật qua cái này sau đó cập nhật qua cái này nghe ghê chưa mình thấy sao đâu có vậy mấy em hiểu chưa nói lên tụi em cứ ủng hộ tin dùng sản phẩm của BBT đi chuyện làm ăn để làm lo tụi em cứ việc xì tiền và đây là RB nha ASB ASB mai anh anh sẽ tặng cho em tụi em mình lắc đây mình lắc đây mình lắc đây rồi một tràng phát tay cho SB Việt Nam đi em ơi cái gì còn nữa hả giới thiệu quảng cáo nữa hả đâu trời ơi cái này nè cái này là trà trời ơi cười mấy ông ơi bắt quảng cáo ghê vậy cái này là trà trà này nói chung là nó thanh lọc cơ thể rồi nó giảm cân rồi nó tạo năng lượng trong một ngày giống như em buổi sáng tôi uống cà phê tôi uống trà nó xịn lắm em cái này nó đặc biệt nó nãy uống thử rồi trời ơi coi trong người cũng sung lắm nè xà phòng mới new product Oh, What's up, Vietnam? This is Vic Devonzo, the CEO of RSP Nutrition. Um, we're here celebrating our exclusive distribution agreement with BBT. Um, have been so so kind to make the long voyage down here and meet with us. We're very excited about what 2020 has in store. Again, we're, an exclusive partnership. We can't be more excited. Um, very important to us that we know our partners and that they're treating our products with the same quality and care and integrity that we do. And sure enough, we believe in this venture. We're behind it 100%. And you can only get your RSP products in Vietnam from BBT. Chào mấy em. À, đây là CEO của của công ty ASP. và ngày hôm nay á, thì à, Duy Nguyễn và công ty à, ASP đã nâng tầm đối tác lên một cái tầm cao mới và trong năm 2020 và những năm tiếp theo thì BBT sẽ phân phối thêm nhiều hàng nhiều hàng hơn nhiều sản phẩm hơn của ASP với một cái chất lượng dịch vụ cao hơn và bên cạnh đó thì ngày hôm nay công ty BBT với ASP cũng có một cái hợp đồng đặc biệt cho một dự án đặc biệt và sau này thì tất cả các bạn ở Việt Nam sẽ biết còn đây là Alex đã người làm việc với công ty BBT cũng rất là lâu rồi Hello everybody in Vietnam, I'm Alex. I'm the VP of Global Business Development at RSP. I've been working with BBT for the past three years and I can honestly say this is a great partnership. Um, we trust fully in them. We're very excited about our future in Vietnam. Like our CEO Vic Devanzo said, you can get all of our exclusive products only from BBT. Các bạn thấy không? tim của BBT rất trẻ và tim của ARB cũng rất trẻ ba người một cái tim rất trẻ các bạn cùng nhau hợp tác một sự thành công cho thương hiệu RSB ở Việt Nam RSB Việt Nam Like Việt Nam, love Việt Nam Chém gió tuy vui nhưng mục đích và kết quả cuối cùng là thật với bản chất thương mại rõ ràng triết lý kinh doanh mà Duy Nguyễn áp dụng rất thành công trên mọi phương diện từ offline tới online Lần này chỉ mới review khởi động, chim chúa đã mang về hợp đồng triệu đô kết tham giao với đối tác quốc tế, chưa kể còn là động thái thúc đẩy cán cân thương mại Việt-Mỹ. Người con đất Việt nỗ lực thực hiện những chữ nhất của đời mình, những điều chém gió tuy nhỏ bé nhưng đối với Duy Nguyễn lại đúc kết trở nên thật phi thường.